Xin chào các bạn trở lại với xe đời sống.vn Và trong câu chuyện hôm nay thì à, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn à, những cái ý kiến à, của chính khách hàng người đang à, sử dụng mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh à, Nguyễn Đặng Quốc Thái Chào anh Thái <laughs> Chào Hiếu Anh Thái hiện đang là Phó Giám đốc ngành hàng à, điện máy đổi trả của à, Thế giới di động Tập đoàn Thế giới di động, điện máy xanh Vâng Và anh à, Thái thì cũng à, mới mua chiếc xe T1 Onspace này thôi Và trước đó có biết được là anh sử dụng rất nhiều loại xe Và ngày hôm nay thì anh Thái sẽ chia sẻ với các bạn Về những cái ý kiến, những cái trải nghiệm đối với mẫu xe này Trong một cái thời gian qua Chào các bạn xe đời sống à, Mình à, sở hữu cái xe này cũng được à, 6 tháng rồi dạ. Tính tới thời điểm này cũng khoảng nửa năm Đến nay là cũng nửa năm à. dạ. Nói chung là mình rất hài lòng với cái à, cái sự lựa chọn này của mình về cái dòng à, Tiguan à, Allspace này về cái thiết kế của cái xe này nói chung là nó nó cho mình cảm giác nhưng nó không có quá là gọi là không quá phô trương đúng rồi à. không phô trương hoặc là nó cũng không quá phải không, à, nhìn không nó cổ điển lắm nói chung là cái với cái thiết kế như thế này thì nó mang cái cảm giác có vẻ là nó đầm hơn à. nó lâu dài hơn dạ. vâng đó là những cái ý kiến ban đầu của anh Thái và các bạn biết à, trước đây mới đây thì à, chúng tôi team xe đời sống cũng đã có một cái clip trải nghiệm chi tiết mẫu xe T1 No Space trên cái cung đường thử từ Sài Gòn đi Đà Lạt thì ở đó các bạn cũng đã tìm hiểu được rất là nhiều những cái chi tiết hay tuy nhiên những cái ý kiến của khách hàng chính là cái người sử dụng cái mẫu xe này thì sẽ cho một cái góc nhìn nó chân thực hơn Ôi, nói về xe thì nó vô vàng câu chuyện xưa giờ cũng chạy nhiều xe lắm rồi tính của mình nó thích uh, cầm vô lăng cái đam mê là cứ khoái đổi chiếc này chiếc khác để lái tự lái và tự cảm nhận ờ, từng chiếc xe nó như thế nào để được trải nghiệm nhiều à, công việc hàng ngày á, là ngoại trừ ở công ty ở siêu thị ra là đa số di chuyển ờ, sống giống như sống trên xe À. hàng ngày anh đi trung bình khoảng bao nhiêu cây số một ngày anh có giờ anh tính không nếu mà dạng như đi siêu thị mà ghé qua siêu thị này siêu thị kia nhưng mà nhiều á à có khi chạy ờ, tại vật lý do nói chung ngày trên 50 cây là bình thường lý do gì mà anh lại chọn ừ, T1 Ospace này nhỉ được biết là ngay trước khi mà anh sử dụng cái chiếc này thì anh, anh có đang chạy chiếc Mitsubishi ờ, Outlander mà Thật ra mà bén duyên với lại cái con T1 này á, nó cũng tình cờ lắm Chiếc này là mình mua ở showroom ngoài Đà Nẵng á Qua một cái thời gian dài như thế thì anh anh cảm thấy là cái chiếc xe này nó, nó cảm nhận như thế nào về mọi thứ của chiếc xe à, thực sự thì anh chạy rất là nhiều xe rồi à. mà hầu như là cũng thích mấy cái dòng dạng như 7 chỗ hoặc 5 cộng 2 khi mà mình cầm lái cái con T1 thì mình cảm giác nó rất là chắc yes. nó đầm là mình thích cái chiếc này nhất là cái cái việc mà cái cái giảm sốc của nó đó mình đi làm là đi đi ngang qua khu công nghệ cao quận 9 và cái khu công nghệ nó có rất là nhiều cái gờ giảm sốc thường những cái xe mà mình đi là tới gờ giám sóc là phải thắng từ từ nó qua yeah. Dạ. chiếc này mình cứ phóng qua tới mà hình như nó không có cảm giác là nó bị dằn hay là nó sóc yeah. Dạ. ngược lại so với người ngồi trong xe mình à. cảm giác nó, nó chắc và êm lắm còn có cái chế độ thể thao đúng rồi anh có hay đi chế độ thể thao sport chế độ thể thao thì mình cũng ít đi lắm chỉ trừ uh, mấy lần đi tỉnh này nọ thì mới chuyển qua chạy thôi chứ còn đa số là chạy chế độ bình thường hoặc eco trong thành phố thôi nhưng mà Đấy, chế độ thể thì... thao thì nó cũng rất là bốc tại vì anh nhiều khi là anh để chế độ eco cho nên là đôi khi anh cảm thấy là cái tăng tốc nó còn chưa phê bình thường hay chỉnh chế độ eco cho nên là hình như là khi mà bắt đầu địa ba là bắt đầu nó nó từ từ lên chứ không eco phải, thì đúng rồi <laughs> eco nó, thì nó không lên ờ, lắm luôn à. như các chế độ khác eco thì địa ba nó từ từ không anh để bình thường thì nó cũng đấy thế còn để khi mà cứ tăng tốc cái anh chuyển về s cái à. đấy là anh tăng tốc là sướng nhất nhưng cái cái dòng tiêu anh này á, thì ờ, đi đường trường á yeah. Dạ. thì khả năng tăng tốc nó cũng rất là ok á nếu mà so với lại Outlander của anh trước anh chạy á hoặc là chiếc ừ, Peugeot 3008 mà mà bà xã ừ. anh chạy ấy, thì anh thấy cái chiếc xe này nó khác biệt ở cái điểm gì anh thấy hình như cái ờ, dòng sản phẩm Tiguan này nó hơn hẳn một bậc á có vẻ như mình cảm giác lái nó thích hơn yeah. Dạ. và nó đầm hơn mọi thứ có từ cách âm hay cho tới ờ, động cơ máy mặc dù thằng Outlander mình đi cũng hai chấm đó nhưng mà hình như nó không có tăng áp không không tăng áp à. Outlander không có tăng áp bản chất mình đi cái con Outlander mình cũng rất là thích vì nó rất là nó nó êm ái và nó cũng cũng chắc rồi đúng rồi so với cảm giác khúc chắc thì Outlander rồi. cũng là chắc đấy đó, ờ, nhưng, mà thằng này lại còn hơn nữa đúng rồi khi mình đi cái chuyển qua mình đi cái con này thì đúng là người ta hay nói là xe đức nó nó khác yeah. <laughs> Dạ. xe nhật còn mà xe đức mà còn à, nhập khẩu nữa thì đúng là nó khác hẳn thiệt mình đã từng chạy uh, cái con Infinity QX60 à QX60 à, yeah. chạy cũng đã có chạy và ngồi sau tay lái cũng có nhưng mà đúng hình như là cái cảm giác thằng này nó vẫn hơn hẳn con Infinity đó hơn Infinity luôn cái độ êm ái á à. cái con Infinity không biết là do cái máy nó lớn quá hay sao nhưng mà mình ngồi á khi mà khi mà xe nó chạy mình vẫn nghe được cái tiếng ờ, máy ở cái ờ, cái buồng ờ, nó vọng vào à. còn thằng này hình như là không thấy và cái độ êm ái ba và ngay cả luôn là ngồi băng sau của cái thằng này á yeah. Dạ nó thiết kế là ngồi nó cũng rất là thoáng rộng dạ, thoáng à yeah. Dạ. còn infinity mình cũng đã có ngồi một lần thì à, một lần đi với lại à, mấy người à, anh chị đồng nghiệp trong công ty yeah. Dạ. cái băng sau ngồi qua cũng ba người nhưng mà hình như là nó không thoáng lắm và nó có vẻ nó, nó cũng chật em thấy là cái chiếc GLC 200 ấy, cái tầm giá nó cũng ngang ngang cái chiếc này đấy sao anh không không không chọn mua cái chiếc đấy mà tại đợt trước mình cũng có đi một chiếc GLC 250 à có dạ. cảm giác của của mình đó là mình không ờ, mình cảm thấy cái thằng Tiguan này nó vẫn nó vẫn êm hơn thằng kia một tí dạ. cái này cá nhân anh đúng rồi theo cá nhân mình vậy dạ. và nếu mà anh chọn GLC là anh chỉ được 5 chỗ thôi đúng rồi Đó. Ồ, nói về cái cái chỗ nó cũng quan trọng lắm nha à. thật ra mình đi di chuyển hàng ngày luôn á là bản thân thấy là mình hầu như ít có chở full yes hầu như di chuyển mình hoặc là cuối tuần gia đình mình đi thì giỏi lắm cũng chừng bốn năm người nhưng mà lâu lâu á lâu lâu ví dụ như ở à, nhà có tiệc tùng gì hay là cần di chuyển thêm người á hai băng ghế sau nó rất là tiện dụng à. thấy <laughs> thấy rõ cái điều đó luôn có nghĩa là băng sau thì à, cho hai bé hoặc ba bé xuống dưới sau thì tụi nó vẫn ngồi dừa và cứ liếu lo liếu lo bình thường thoải mái, thoải mái. và người lớn vẫn ngồi băng giữa được ba người yeah. đó, thì đa số cái cái việc mà có thêm hàng cái hai cái bằng sau nữa nó rất à, là tiện lợi thế là chở thêm được nhiều Đúng anh rồi. em đồng nghiệp đi luôn à. tiện luôn thay vì ờ, phải ờ, ví dụ giờ xe 5 chỗ mà giờ thiếu hai đứa phải đi hai chiếc nhiều khi ra tới quán lại không có chỗ xe nữa đó <laughs> cho nên là nó cũng tiện lắm mình có thể di chuyển được một cái đoạn không quá dài đó mà người ta vẫn có thể đôi khi thôi đôi khi Đúng nhưng mà nó lại rất là, là, rất là tiện là cần. Yeah. Vâng, vừa rồi ấy, thì các bạn cũng đã ờ, cùng với xe đời sống và đặc biệt là anh Thái chia sẻ ờ, rất là nhiều điều thú vị về cái việc mà sử dụng một cái chiếc xe hơi của anh ấy và đặc biệt là cái người bạn mới mẫu T1 On này. Mình thật sự hài lòng với chiếc uh, xe T1 On này. Uh, mang lại cho mình một cảm giác lái thật là thích thú với uh, đầy đủ uh, tiện nghi của một chiếc xe. Uh, vừa giúp cho mình uh, công việc hàng ngày đi lại đi làm hoặc là cuối tuần uh, du lịch cùng gia đình nó mang lại sự sảng khoái hơn